Về kính thiên văn là gì? Thì à, về bản chất, cấu tạo của kính thiên văn cũng tương tự như là kính hiển vi. Và cấu tạo của nó thì gồm có hai kính à, ghép xa đồng trục nhá, hai kính ghép xa đồng trục. Đây. Với kính thiên văn, nó chính là một dụng cụ quang học và dùng để bổ trợ cho mắt, làm tăng góc trông ảnh của những vật ở rất xa. Kính thiên văn được dùng để quan sát các cái thiên thạch như kiểu là quan sát các mặt trăng hoặc là các ngôi sao, được chưa ạ? Cho nên là vật của chúng ta thường là ở rất xa so với vật kính hay là khoảng cách từ vật đến vật kính thường là bằng vô cùng là các em lưu ý nhé. Ở đây chúng ta có một cái sơ đồ tạo ảnh sau này. Đây các em quan sát này. Đây là cấu tạo của kính thiên văn thì gồm có hai thấu kính hội tụ và kính đặt gần vật được gọi là vật kính, còn kính đặt gần mắt thì gọi là thị kính. Ở đây, cho dùng kính để quan sát một vật sáng AB. Thì vật sáng AB sẽ qua thấu kính thứ nhất hoặc là qua vật kính sẽ cho ảnh là A1B1. A1B1 trở thành vật của thị kính và qua thị kính sẽ cho ảnh là A2B2. Được chưa? Vì dùng kính thiên văn để quan sát các vật ở rất xa nên D1 thường là bằng vô cùng. Đấy. D1 bằng vô cùng nghĩa là vật ở vô cùng thì qua vật kính sẽ cho ảnh nằm tại tiêu điểm ảnh của vật kính. Đúng không ạ? Khi đó ta có ngay là A1, B1 sẽ trùng với F1 vì ảnh nằm tại tiêu điểm ảnh. A1, B1 trùng với F1. Được chưa? Thì đó D1 phẩy sẽ bằng với là F1 nhé. D1 phẩy bằng F1. Tiếp theo, chúng ta cùng khảo sát về cái độ bộ giác à, của ảnh khi quan sát qua kính thiên văn nó sẽ như thế nào. Kem quan sát vào cái sự tạo ảnh nhé. Chúng ta một vật sáng AB này, Đấy, qua cái kính hay qua vật kính sẽ cho ảnh là A1B1 ở đây. A1B1 sẽ trở thành vật của thị kính và qua thị kính sẽ cho ảnh A2B2. Nếu kem quan sát ở trạng thái không điều tiết thì A2B2 sẽ nằm ở cực viễn. Đúng không ạ? Đối với người mắt tốt thì cực viễn sẽ ở vô cùng. Còn đối với người mắt cận thì cực viễn sẽ có một giá trị nào đó thì lúc đó muốn quan sát được thì chúng ta phải đi điều chỉnh độ dài của ờ, ống kính được chưa ở trong trường hợp là quan sát ở trạng thái à, không được tiết đối với người mắt tốt thì ảnh A2B2 sẽ ở vô cùng tương tự đối với kính hiển vi và kính lúp chúng ta cũng có cái tăng alpha 0 tăng alpha 0 là góc trông vật khi không dùng kính là không dùng À, các cái dụng cụ hỗ trợ và đối với kính